trước kia chưa về nhanh hương tình thấm thêm câu thề anh ước rằng rằng một mai anh đến anh đón em vào sớm mai trong lành nhưng đó mai là giấc mơ không xuân sang người đừng ngỏ lại thăm thì em bước sang ngang đợi chờ một điều dịu kỳ như lúc ban đầu và giờ anh khóc thì cũng chẳng để làm gì đâu phải cho ai chuyện tình mình mà là vì em đã trao ai dòng lệ tràn đầy cầu kỳ nhưng năm tháng đóa hoa hồng trước kia trở về nhanh hương tình thắm thêm câu thề anh ước rằng rằng một mai anh đến anh đón em vào sớm mai trong lành nhưng đó mai là giấc mơ trao ai dòng lệ tràn đầy câu kỳ nhưng năm tháng phai màu vì giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì khi đó xuân sang người đừng nói lời thầm thì em bước sang nhanh hương tình thấm thêm câu